chào tất cả anh em hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái cách để chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp hiệu quả đó là chúng ta sử dụng cái cách là nhìn xuyên qua nắp tài xỉu bằng một cái ờ, nắp camera hoàn toàn không dính không hít gì cả xin giới thiệu với anh em đây nó chính là một cái nắp camera cái nắp này đã được chúng tôi ờ, chế tác ở bên trong này khi anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp chỉ cần đưa được một cái nắp này vào và cái nắp này đảm bảo với anh em không dính không hít gì như một cái nắp đây là một cái ờ, nắp sơn đây anh em nhìn có chữ LR đây là cái nắp sơn màu đen nó giống như một cái nắp hoàn toàn bình thường rất là mỏng đây anh em nhìn tôi để gần cho anh em coi nắp thì rất là mỏng rất là đẹp rất là, và đặc biệt ấy, là rất là nhẹ khi đưa cái nắp này vào chúng ta kết hợp với lại một cái à, màn hình đây gọi là cái màn hình để soi anh em chỉ cần một cái màn hình như này là có thể biết ở bên trong nó là về tài hay về xỉu đây là một cái cách chơi tài xỉu bịp đánh tài xỉu thật sự rất là hiệu quả bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem riêng về cái nắp camera thì anh em biết đấy gọi là chúng ta không cần phải đưa cái gì vào dĩa hột thì của người ta hoàn toàn bình thường chỉ cần đưa được một cái nắp vào thôi và cái nắp này đặc biệt là không hề dính hít như những cái nắp trước kia tôi sẽ thử cho anh em bằng cái cục châm này đây anh em này không dính không hít gì cả đây nó là cái nam châm trắng anh em nhé chứ không phải là nam châm đen nam châm trắng thì có thể nhiều anh em không biết để thì tôi sẽ ờ, giải thích luôn với anh, em nam châm trắng thì nó sẽ cái tư tính của nó ấy, nó gọi là nam châm đất hiếm nam châm đất hiếm nên ờ, cái tư tính của nó nó rất là khỏe nó lớn hơn cái nam châm bình thường cái nam châm đen kia nên à, tư tính nó khỏe hơn thì tất nhiên lực hút của nó mạnh hơn rồi mà khi sử dụng để thử cái nắp này nó còn không hít thì 500 đen cũng hoàn toàn là không hít gì cả Đây, tôi thử thử cho anh em xem luôn vào chơi khi vào chơi anh em chỉ cần đưa cái nắp vào thôi và đưa cho người ta làm cái cũng được anh em làm cái cũng được biết ở bên trong uh, tài hay là xỉu rồi thì tôi sẽ thử cho anh em xem mấy chén này thấy sự uh, sắc nét cũng như rõ ràng của cái bộ nắp uh, camera này hoàn toàn không tang này Đó, anh em nhìn Đây. có thể cái màn hình nó hơi mờ nó khó nhìn hơn một chút nhưng mà ở bên ngoài thì nhìn rất là rõ như bây giờ 116 anh em ạ đó rất là rõ nhé bây giờ 346 ấy, tôi sẽ để gần màn hình Đó. vì cái màn hình nó để gần nên cái anh có thể anh em nhìn nó không rõ giống như là khi tôi nhìn quan trọng là tôi nhìn thấy được còn ở bây giờ 346 ấy. Đó, chính xác tuyệt đối luôn ạ vẫn là 346 anh em Đó. bây giờ là 145 tuyệt đối chính xác 100 trăm luôn một một sáu à xin lỗi một một năm 146 ấy. 146 Đấy, rất là chính xác các anh em bởi vì <clears throat> khi tôi để gần cái ờ, nắp à, cái màn hình này tôi để gần với lại cái cái màn hình mà anh em đang coi ấy, thì nó sẽ khó nhìn bởi vì cái nắp này thì nó có cái ờ, ánh sáng có là có một cái đèn ở trong này có một con mắt có mắt thần nên nó sẽ anh em nhìn nó khó nhìn hơn một chút nhưng mà thực tế khi nếu như nhìn ở bên ngoài này như tôi đang nhìn bây giờ thì nó sẽ rất là rõ tôi sẽ thử cho anh em xem nữa một hai năm này chưa hai năm sáu hai ba bốn này chín điểm này một bốn năm hai bốn năm hai hai sáu ấy xỉu mười Đó. ba, xỉu tám ấy. Đó. Đây là cái nắp camera thì nó soi thì rõ nét như nào thì chắc là nhiều anh em biết rồi đặc biệt đấy cái khoảng cách này khoảng cách từ cái nắp này tôi giải thích luôn với anh em này khoảng cách từ cái nắp cho đến cái màn hình này khi anh em đi chơi ấy, thì nó rất là xa từ 4 đến 5 mét nên anh em cứ đứng thoải mái không lo bị người ta phát hiện có thể là ngồi ở bên phòng bên này hoặc là ngồi bên này à, đưa sang bên kia chơi cũng được còn cái một cái điều nữa là cái nắp ngày xưa ấy, là sử dụng cái kim sạc ờ, kim sạc thì khi sử dụng kim sạc thì nó có những cái lỗ kim ở đây thì rất là dễ bị phát hiện và đặc biệt là khi anh em nghỉ không chơi ấy, thì bảo quản nó cần phải có một cái miếng cục 500 à, để hãm pin ở đây nhưng mà vì riêng về cái nắp này thì anh em không cần phải à, sử dụng đến những cái thiết bị nó phức tạp như ngày xưa nữa và khi nào không chơi đây, ví dụ như bây giờ anh em đang chơi đây đấy chúng tôi làm khóa nhé khóa hai tầng là khóa mắt khóa tự động bây giờ khi nào không chơi nó chỉ khóa trong vòng từ 3 đến 5 giây xong nó mở nó mở mắt trong vòng 3 5 giây xong rồi nó sẽ tự khóa lại đây, ví dụ như bây giờ đó, anh em nhìn thấy đúng không hai ba năm này đó chỉ vài giây là tự khóa nên rất là tiết kiệm pin cho anh em còn một điều nữa khi mở ờ, bình thường nó mở mắt ra như này đúng không còn nếu như anh em không chơi chỉ cần ngửa lên như này thôi thì dù có động hay là có lắc như nào cũng hoàn toàn không lên đây là khóa sóng nhé là khóa sóng của cái mắt này và một cái ờ, điều ờ, đặc biệt hơn nữa đó chính là đây nó là cái bộ đế sạc sạc từ không phải sạc kim đó. sạc từ là sạc trực tiếp vào cái đế thôi sử dụng thì rất là đơn giản anh em chỉ cần sử dụng cái ờ, sạc đây nó là cái sạc của máy Samsung đó. anh em cắm vào và cắm vào nguồn điện khi nào và đặt lên chân đế đây khi nào cái đèn ở đây nó màu xanh có là chưa vào điện và khi nào đèn chuyển sang màu đỏ là lúc đó vào điện khi nào chuyển màu xanh là lúc đấy đầy pin là anh em rút ra và ngửa lên đây chỉ cần ngửa lên như thế thôi rất là đơn giản đây là dễ sử dụng không hề phức tạp chút nào cả đó. anh em nào cần ờ, tìm hiểu là muốn sở hữu cái bộ